Mình cực kỳ ngạc nhiên khi nhiều YouTuber không biết rằng là nếu kênh bạn gặp sự cố thì hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp với YouTube để được xử lý. À, mình sẽ để link ở trong phần mô tả dưới đây để các bạn chat trực tiếp với YouTube. Nếu bạn muốn chat bằng tiếng Việt thì thời gian làm việc của YouTube là từ 7 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu. Tất nhiên nếu bạn biết nói tiếng Anh thì bạn có thể chat 24 trên 7 với họ support của YouTube sẽ xử lý sự cố cho bạn từ bản quyền cho đến quy định cộng đồng cho đến các vấn đề kiếm tiền ở trên YouTube. Tất nhiên là người ta sẽ chỉ làm việc với kênh đã bật kiếm tiền. Tuy nhiên nếu kênh bạn chưa bật kiếm tiền thì bạn hoàn toàn có thể chuyển kênh thành thương hiệu và giao quyền quản lý cho một kênh đang bật kiếm tiền để làm việc với YouTube. Bạn có thể ờ, lên nhóm Việt Creators để đăng tải yêu cầu của mình để nhận được sự hỗ trợ của tất cả anh em chúng ta.